đây là ở cái nắp này đây nó đã bị ờ, lủng những cái vị trí này đó, nên có cái giá như vậy còn nội thất ở bên trong còn rất đẹp đây là ngoại thất của bếp đây à, phía bên ngoài của nó cũng còn đẹp nó chỉ xấu là ở cái nắp thôi bếp chức năng một men chức năng đây là bếp nướng của nó đây mâm và vỉ nướng này còn rất đẹp đây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 có một số nơi bán họ quảng cáo á, đây là cái tính năng mà chống trào hàm ý nước trào ra làm tắt lửa nhưng mà các bạn để ý đầu chia lửa này nó cao hơn với mặt bếp nước mà nó có trào ra thì nó chỉ ở trên mặt bếp thôi chứ không thể nào mà ngập được cái đầu chia lửa này bếp thì nó đã khóa ga kèm theo cái tiếng bếp còn có một số bếp thì nó chỉ nghe cái tiếng đóng rò le thôi đó là thiết kế của mỗi dòng bếp tính năng thứ hai là khóa ga khi nước cạn nồi tôi sẽ dùng hai nước sắt để thay cho hai đáy nồi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 thời gian nướng vào mặc định của nó sẽ là 9 phút thì các bạn có thể tăng tối đa lên được 15 phút bây giờ tôi sẽ giảm xuống còn một phút để thử bếp nướng còn ở bếp nướng á, thì ta chỉ có thể điều chỉnh cái ngọn lửa từ mức 10 về 8 thôi chứ không thể nào mà chỉnh 10 về 2 như trên bếp nấu này được nè lý do là ở bếp nướng á, nó có bề mặt lửa cháy rộng nên à, thì ga bên bển có bình chỗ lòng làm đang ở chợ bán luộc rồi biết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 như ở bếp bên phải của tôi thì nó cũng sẽ có thêm những cái tính năng là nấu nước nè cái hình ấm nước này là cái chế độ nấu nước sôi tiếp theo qua tiếp qua đây là cái chế độ nấu cơm và nấu cháo nhưng khi các bạn chọn cái tính năng này á, thì các bạn phải chọn sớm khi mình vừa bật bếp lên là mình phải chọn ngay nếu mà các bạn để một lúc rồi mới chọn á, thì nó sẽ nhớ ở bất ở một cái vị trí là nấu cơm không cho ta thay đổi nữa đây tôi sẽ mở lại nè nấu cơm và nấu cháo đây nấu cơm bên trái nấu nấu ờ, cháo bên phải đây các bạn phải chọn sớm đây để một lúc rồi nó cũng sẽ nhớ lại ở vị trí nấu cháo nè không cho ta thay đổi được giờ tôi sẽ thử tính năng là nấu nước cho bếp bên phải này thì ở ờ, tính năng nấu nước các bạn nên dùng những cái loại nồi á, có đường kính đáy nồi phải nhỏ hơn 24 cm nếu các bạn sử dụng những cái loại nồi lớn nhiệt độ nó tích tụ nhanh thì bếp nó sẽ khóa ga sớm hơn không đúng với tính năng đó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 nhận bếp về thì mình sẽ móc một đầu của lò xo mà tôi cũng đã cày hở cái chân ra vào cái lỗ phía trước của cực dương là dấu cộng này các bạn móc vô nha để nó không bị trượt và nó cũng tiếp xúc được với cái ờ, lò cực dương bởi vì nó có cái miếng nhựa ở đây nó trắng nè nếu mà các bạn chỉ cần chọc lên nè chồng lên thôi thì nó sẽ không tiếp xúc được với cái đầu ờ, cực dương này các bạn móc vô đầu dấu trừ là cực âm thì các bạn sẽ đẩy vào bên trong đầu còn lại của lò xo này các bạn sẽ cho nó chạm vào cái miếng thép ở phía trước hộp pin để nó tiếp xúc lại với nhau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 còn về cái tính năng nấu cơm á, thì nhà sản xuất ở bên Nhật họ cũng có bán kèm thêm một cái loại nồi dùng để nấu cơm thì cái nồi đó có giá mới ở bên Nhật là 2 triệu tư giá mà về đến Việt Nam thì nó phải trên 3 triệu nhưng mà tôi vẫn chưa thấy loại nồi đó về Việt Nam còn theo kinh nghiệm của tôi thì tôi sẽ dùng cái nồi áp suất để nấu cơm nhưng các bạn có thể nấu những loại nồi nấu của mình ở nhà những loại nồi đó các bạn phải thí nghiệm và trên cái nắp nồi nó có cái lỗ thoát hơi các bạn cần phải bịt kín lại còn ở bếp bên ờ, <clears throat> trái của tôi thì nó sẽ có thêm tính năng là chọn nhiệt độ chiên tùy vào loại thực phẩm chiên ta có thể chọn nhiệt độ chiên thích hợp từ 160 độ cho tới 200 độ tiếp theo là cái chế độ ờ, rang đồ khô các bạn đè giữ núm nút màu đen này nè 3 giây để nó sáng đèn lên và khi sáng đèn thì nó sẽ phát ra một cái tiếng bếp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 thì cái nắp che đầu chia lửa nó bằng inox ta sử dụng thoải mái không sợ bị mục xét như những cái loại nắp sắt những loại nắp sắt thì ta sử dụng một thời gian nó sẽ mục chân nó rớt ra và đây là cái loại bếp mà sử dụng cái nắp sắt đây có nắp sắt này nó đã mục chân nó rớt ra rồi nè tác dụng của nắp này là để ngọn lửa tỏa ra không chùm lại đốt nấu trực tiếp vào cái que cảm biến này làm bếp hoạt động không chính xác